Ok hello, chào mừng tất cả anh em tiếp tục quay trở lại với kênh Tiếng soi kèo cũng như là cái kênh uh, Tiếng bóng đá nhé. Thì anh em nhớ để lại cho Tiếng hai cái lượt đăng ký theo dõi hai kênh này để cho Tiếng có thêm nhiều động lực để ra thêm nhiều video sắp tới. Uh, cho anh em tham khảo các mã kèo cũng như là đưa ra những cái tỷ lệ kèo mà chuẩn nhất cho anh em theo để gỡ gạt để kiếm cơm gạo nhé anh em. Đặc biệt là những mã kèo mà trên nhóm của Tiếng ấy nó sẽ chuẩn xác hơn rất là nhiều nhé. Đấy, thì uh, trong video ngày hôm nay Tiến sẽ nhận định và phân tích cho anh em uh, một cái trận đấu vào ngày 1 tháng 4 nha anh em thì anh em nhìn này vào ngày cá tháng tư tức là 1 tháng 4 uh, ờ, sắp tới thì sẽ có rất nhiều trận đấu được diễn ra từ các giải vô địch hàng đầu châu Âu như là ngoại Anh này có rất nhiều trận đấu hấp dẫn này riêng cái trận đấu mà sớm nhất tại ngoại Anh vào lúc 18 giờ 30 giữa Man City với Liverpool thì Tiến cũng đã lên video nhận định xong cho anh em tại cái kênh uh, Tiến soi kèo đây thì anh em có thể vào để tham khảo cái mã kèo này đấy thì à, tiếp theo đây Tiến sẽ lựa chọn một trận đấu sớm tức là rạng sáng ngày cá tháng tư nha nè à, Tiến sẽ lựa chọn trận đấu giữa à, cái thằng uh, ờ, Ganford với bon Bochum tại Bundesliga để nhận định uh, cho anh em tham khảo nhé. Thì uh, những cái trận đấu khác vào ngày 1 tháng 4 này cũng như cái trận đấu sắp tới mà Tiến không có thời gian để lên được nhiều video cho anh em tham khảo ấy thì anh em muốn lấy được những má kèo đó hoặc là muốn vào nhóm cùng đồng hành với Tiến thì cứ uh, uh, liên hệ với Tiến qua cái số Zalo hoặc cái Telegram Tiến đỡ ở phía dưới góc video góc video trong cái màn hình này. Đấy thì anh em chỉ cần có một cái số vốn tối thiểu một hai củ trở lên và chơi cùng trang với tiếng để chơi cùng trang với tiếng thì anh em phải có một cái uh, tài khoản ngân hàng có xài cái chuyển khoản online đấy anh em đạt đủ hai điều kiện đó thì cứ liên hệ với tiến tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm à, và tiến cũng nhắc lại là nhóm của tiến là hoàn toàn miễn phí không thu một đồng phí nào từ anh em nhé đấy thì ok quay trở lại với video này tiến sẽ nhận định cho anh em trận đấu giữa ganh phết với cái thằng à, bo chum nha thì trận đấu này là thuộc vòng 26 Bundesliga được diễn ra vào lúc một giờ 30 rạng sáng ngày 1 tháng 4 nha anh em đấy thì trước ti ờ, trước trước khi mà nhận định phân tích về trận đấu này anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái tỷ lệ kèo mà các nhà cái đã đưa ra trước nhé đây anh em à, thì ờ, vào ngày rạng sáng ngày 1 tháng 4 cũng sẽ có rất nhiều trận đấu được diễn ra nha đó dài đến ngày 6 tháng 4 luôn nè đó nhà cái đã lên các trận đấu cũng như các mã kèo cho anh em tham khảo trước rồi anh em kết anh em có thể vào sớm luôn đó cái là cái lợi thế mà chơi trên trang là như thế nha anh em à, và ăn cũng rất là cao không có bị mất mắc mất cỏ gì hết đấy thì tại quốc gia Đức này thì ngày 1 tháng 4 sẽ có trận canh phút với Bochum thì Tiến sẽ cho anh em xem cái tỷ lệ kèo thì hiện tại Tiến lên video trận đấu này khá là sớm chủ yếu là cho anh em ờ, có cái đề xuất từ YouTube để cho anh em tham khảo về các mã kèo thôi nha chứ không có gì là chắc chắn ở đây hết vì Tiến nhận định khá sớm nên chưa có được cái đội hình gã sân chính thức cũng như là chưa biết được cái cầu thủ nào sẽ đá chính và sẽ chơi với cái sơ đồ nào ấy nên chỉ dừng lại mức tham khảo ở cái video này thôi nhé anh em Đấy, thì hiện tại nhà cái đã đưa ra mức chấp dành cho đội chủ nhà trước đội khách Bochum với mức chấp lần lượt là một hòa này rồi 0.75 cùng với 1.25 cả trận. Đấy. À, còn mức tài xỉu ở trận đấu này 2.75, 2.5 cùng với ba hòa. Đấy, thì ờ, rất là nhiều mã kèo cho anh em chọn luôn. Ở hiệp 1 thì Bo Brentford cũng chấp Bochum lần lượt với mức chấp là 0.25 với 0.5 này. Rồi tài xỉu là một hòa với 1.25 thì hiện tại như Tiến đã nói nhận định khá là sớm nên các mã kèo như là cả hai đội ghi bàn hay kèo thẻ kèo góc này nọ là vẫn chưa có cho anh em để vào để để anh em tham khảo các mã kèo đó nhá. Nhưng chắc chắn với anh em là trước giờ bóng lăn à, tầm tối hoặc là chiều ngày 31 đó gần gần lúc mà rạng sáng ngày 1 giờ 30 ngày 4 tháng 1 tháng 4 này sẽ có thêm nhiều mã kèo cho anh em lựa chọn nữa như là kèo thẻ kèo góc này nọ đấy thì à, với những mã kèo hiện tại trước khi mà tiến đưa ra tỷ lệ kèo tiến chọn thì anh em hãy cùng tiến à, đảo và phân tích cũng như nhận định về trận đấu này trước nhé đây thì trước tiên anh em nhìn vào cái bảng xếp hạng Bundesliga thì về đội chủ nhà Genfort thì đang có được 40 điểm sau 25 vòng đấu và kém cái đội đầu bảng là Dortmund với 13 ờ, điểm cách biệt và kém cái vị trí top 4 gần nhất là Feyenoord với 6 điểm cách biệt nha anh em đấy thì mỗi cái cơ hội cho Genfort này để uh, chen chân một cái vị trí top 4 Bundesliga cũng như là vị trí top 5 đá vòng playoff C1 này đấy thì vẫn đang rất là sáng nha vẫn đang rất là sáng luôn luôn thì uh, Ranford uh, hiện tại cái cơ hội để vào vị trí top 5 rất là sáng cũng như cái phong độ của thằng Gunford hiện tại thì uh, theo tiếng thấy thì khá là tệ nè anh em đây anh em nhìn cái phong độ của Gunford khá là tệ nha nếu như mà thằng Gunford này vẫn giữ nguyên cái phong độ này thì chắc chắn sẽ khó lòng mà cạnh tranh được với các cái uh, đội bóng phía sau như là Wolbert này Leverkusen rồi ờ, man Men 05 cũng như là Leipzig hay Feyenoord đấy nếu như mà anh em mà mà mà à, có thể xem cái giải đấu Bundesliga này nếu như mà đã xem cái lối đá của Frankfurt ở những trận đấu vừa qua ấy, thì chắc chắn anh em cũng sẽ không dám đầu tư nhiều vào cái thằng này đấy vì gần đây nó đá rất là uh, dở tệ luôn em từ công đến thủ luôn đấy thì sau khi nói về thằng này thì anh em hãy cùng với tiến xem thêm về cái bảng xếp hạng của Bochum hiện tại nha thì về đội khách Bochum đang đứng ở vị trí thứ 14 tại Bundesliga với 25 điểm sau 25 vòng đấu. Đấy, thì cái thằng Bochum này đang kém cái vị trí gất hạng cũng như là cái cái vị trí mà đã lay off để tranh cái vị trí chủ hạng là hư tha đó đang là 4 điểm cách biệt mà thôi đó chắc chắn là bộ chum cũng ờ, rất rất là dễ để thuộc hạng ở mùa giải năm nay nếu như một bộ chum vẫn giữ nguyên cái phong độ đá tệ như ở thời điểm này đấy thì bo chum hiện tại anh em nhìn vào bảng xếp hạng này John Kê ở vị trí thứ 17 cũng như Tutrat ở vị trí thứ 18 cũng lần lượt 20 với 21 điểm rồi. Đó chỉ kém Bon Chum với 4 đến 5 điểm mà thôi. Thì mọi cơ hội mọi mọi cái ờ, điều mà mà tệ nhất là một vị trí rất hạn vào Bundesliga mùa này hoàn toàn có thể đến với Bochum đúng không anh em đấy thì nói chung là trận đấu này mỗi đội đều có cái mục tiêu riêng đó và chắc chắc chắn là cái giai đoạn ờ, ở cuối mùa giải này giai đoạn lượt về thì sẽ rất là hấp dẫn nha anh em đấy cho nên anh em đừng có bỏ lỡ những trận đấu tại Bundesliga cũng như cái giải đấu hàng đầu châu ở thời điểm hiện tại đó vì cái giai đoạn này phải nói là rất là hấp dẫn luôn đó còn tại Bundesliga thì cái thời gian vừa qua anh em thấy là những trận đấu tại cái giải đấu này thường xuất hiện rất là nhiều bàn thắng đó những anh em nào mà thích xem những cái trận đấu mà cởi mở nhiều bàn thắng thì không nên bỏ qua cái giải đấu Bundesliga này nhé đấy thì đây à, là cái bảng xếp hạng tại Bundesliga anh em hãy cùng tiến đảo qua thêm về cái phong độ của hai đội nhé cũng như cái phong độ của cái thằng chủ nhà à, Ganford tiếng vừa mới nói rồi nó đá rất là tệ cụ thể hơn cụ thể hơn nữa là ở 10 trận đấu gần nhất thì thằng Renford này chỉ có được hai chiến thắng đó 4-2 trước Tamta tại uh, cúp quốc gia Đức này cũng như là chiến thắng 2-0 trước thằng Berman tại Bundesliga còn lại là nhận ờ, đội bóng này phải nhận tổng cộng đến 5 thất bại và ba trận hòa đấy thì trong đó có ba thất bại trước ờ, ba uh, không trước con này rồi không hai trước Napoli này rồi một hai trước Leipzig rồi không ba trước Napoli cũng như là trận thua không hai trước Berlin thì anh em nhìn vào năm cái trận thua này của thằng Genfast trước mỗi thủ chỉ có một trận đấu là Genfast có thể ghi bàn một hai trước Leipzig thôi còn lại là đều nhận trận thua cách biệt từ 2 đến 3 bàn mỗi trận đó và không có bàn thắng nào trong các trận thua này và một cái phong độ khá là tệ nha anh em đó khá là tệ luôn à, và trong đó thì có tổng cộng là ba trận hòa đó trận hòa hai đều chúng quên bớt cùng với hai trận hòa cùng tỷ số một đều trước Stuttgart cùng với uh, thằng Ford đấy thì cái trận hòa mới đây gần đây nhất là cái trận hòa trong cái khuôn khổ giao hữu nha anh em trong cái giao hữu là Genford gặp thằng Ford này thì ở trận đấu này là cả hai đội chỉ thi đấu với cái mức là là thử nghiệm đội hình thôi vì à, trong cái sơ đồ của hai đội còn có những cầu thủ mà đá cái vòng loại Euro với anh em đấy cho nên thì Genfast cũng chỉ tung cái đội hình dự bị trận đấu này thôi nhưng phải gặp trước cái thằng Fast này nhưng chỉ phải nhận cái tỷ số hòa một điều thì cũng thấy là rất là tệ cho cái đội chủ nhà đúng không anh em đó một cái phong độ không được tốt cho lắm đó thì quay lại với trận à, quay lại với đội khách quay lại với đội khách là uh, chum, thì bo chum sau khi mà trải qua cái chuỗi trận sau khi trải qua chuỗi trận là 5 trận thua liên tiếp đó 5 trận thua liên tiếp trong đó có 4 trận thua uh, từ cách biệt 2 đến 3 bàn và không có được bàn thắng trước mọi đối thủ ở 4 trận uh, trước đó tại Bundesliga trận thua 0-3 trước Bayern này 0-2 trước Feyenoord này và 0-3 trước Berman này và 0-2 trước kênh cây 04 nhưng sau đó sau đó thì sao anh em có thấy ở hai trận gần nhất đó, 11 tháng 3 cùng với 18 tháng 3 thì Bochum đã xuất sắc đánh bại được uh, uh, đội đội Kun này trước thằng con này với tỷ số là 2-0 cũng như là đánh bại đội ờ, đang ở vị trí top 4 Bundesliga đó chính là Leipzig với tỷ số 1-0 thì sau hai cái trận thắng này đã giúp cho Bochum vươn lên được cái vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng đúng không anh em nó chỉ có 10 19 điểm thôi 19 điểm mà đứng ở cuối bảng xếp hạng này và sau hai trận thắng này thì Bochum đã xuất sắc vươn lên đến vị trí thứ 14 tại ờ, Bundesliga hiện tại đó thì chắc chắn nhìn vào cái phong độ hiện tại thì anh em đều nghiêng về phía Bochum nhiều hơn đúng không? Đấy, thì cái này là xét về phong độ thôi nhá. Nhưng ở trận đấu này thì uh, Brentford sẽ được thi đấu trên sân nhà và sẽ tiếp đón đội khách Bochum. Tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái thành tích sân nhà cũng như sân khách của hai đội này. Đầu tiên là trên sân nhà, trên sân nhà thì Ranford có được hai trận thắng, hai trận hòa cùng với một thất bại 0-2 trước Napoli thì cái thành tích sân nhà của cái thằng Ranford này cũng khá là tốt nha anh em không đến nổi tệ đó vì cái trận thua không hai này là trước ông lớn Napoli một cái đội đang có thể nói là thi đấu hay hàng đầu châu Âu cũng như là Genfast phải chia thiếu người trong cái trận thua không hai trước Napoli trong cái cuộc đối đầu này đó và thứ hai thứ hai là cái trận đấu uh, uh, thứ hai là về đội khách xin lỗi anh em thứ hai là về đội khách uh, ờ, Bochum cái phong độ sân khách của Bochum thì thi đấu anh em thấy đó trước đó Bochum đã có 4 trận thua liên tiếp và cái trận sân khách gần nhất thì Bochum bất ngờ có một chiến thắng 2-0 trước con thì phải nói là hai cái trận đấu này uh, hai đội có phong độ uh, à, cũng ờ, không không có chênh lệch nhau cho lắm nha anh em nếu mà xét về thành tích à, gần đây nhất gần đây nhất thì dĩ nhiên là Boy Chum sẽ có một phần nào đó nhỉnh hơn ganford nhưng anh em hãy nhớ là đội, cái đội hình của cái thằng ganford này thì hoàn toàn trên cơ so với thằng Boy Chum đó cũng như về chất lượng cầu thủ này đó về cái số điểm hiện tại trên bảng xếp hạng Bundesliga đúng anh em cũng như là về cái phong độ đối đầu đấy cũng như về phong độ đối đầu thì anh em có thấy này trong lịch sử phong độ đối đầu thì sao tổng cộng là ở uh, ờ, 8 trận đấu gần nhất ở 8 trận đấu gần nhất thì thằng Renford này đã có được 6 chiến thắng và hai trận thua trước Bochum đó cái lợi thế hoàn toàn nghiêng vào Renford nha anh em đó nhưng mà cái trận đấu này đã diễn ra từ rất là lâu rồi 22 23 rồi nếu mà tính tính riêng ấy, tính riêng từ năm 2011 cho đến nay trong vòng 2 năm trở lại thì uh, cái phong độ của cái thằng uh, cái lịch sử đối đầu của hai đội bóng này thì có lợi thế đôi phần nghiêng về chum nha anh em đó trận thắng 2-0 ở trận lượt đi vào mùa giải 2011 2012 này cũng như ở trận lượt về Bundesliga mùa giải đó thì anh Phết đã bất ngờ thắng lại được Bochum với tỷ số 21 đó và hiện tại đến với mùa giải này thì ở trận lượt đi mới đây tại Bundesliga mới đây thì Bochum đã xuất sắc đánh bại được anh Renford trên sân nhà với tỷ số rất là đậm 3-0 đấy và đêm nay đêm nay à, rạng sáng à, ngày 1 tháng 4 này ngày cả tháng 4 1 giờ 30 sẽ là cái trận lượt về chắc chắn Renford sẽ phục thù cái thằng Bo Chum này ngay trên sân nhà của mình đúng anh em đó thì với những gì mà tiếng phân tích cũng như cũng như là cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra hiện tại thì uh, tiến lại có một cái uh, sự tự tin dành cho chiến thắng của cái thằng Renford trước Bochum đúng anh em cho dù cho dù hai trận gần đây cho dù là hai trận gần đây Bochum uh, có được hai cái chiến thắng đó cho dù hai trận gần đây Bochum có được hai chiến thắng trước Con và Leipzig và còn Genfort thì chỉ có được một trận thua không hai trước Berlin tại Bundesliga cũng như là một trận hòa đầy thất vọng trước Vết tại giải đấu giao hữu nhưng tiếng một phần nào đó vẫn có sự tự tin dành cho Genfort trong trận đấu trận đấu này đó vì trong lịch sử đối đầu thì cả hai đội cũng không chênh lệch nhau cho lắm cũng như là Genfort đều giành chiến thắng trước Bochum tại à, sân nhà đó và cái phong độ của Ganfast thi đấu trên sân nhà cũng không đến nổi tệ nha anh em anh em nhớ đó cũng không đến nổi tệ khi mà chỉ chịu thua ông lớn là Napoli thôi còn lại là hai trận thắng cùng với hai trận hòa đó riêng trận hòa này là trận hòa giao hữu là chỉ thử nghiệm đội hình không đáng để không đáng kể nữa đấy thì xét về tất cả tiếng riêng tiếng nhận định không phải là so về phong độ hay này nọ mà tiếng nhận định là so về con người cũng như lực lượng đội hình cũng như là về về cái uh, uh, lối chơi của hai đội như thế nào đúng anh em chứ không phải là phong độ đội nào cao là đội đó sẽ ăn đấy chỉ là một phần nào đó thôi và hiện tại là chưa có được cái đội hình ra sân chính thức cũng như là cho chưa có được mã kèo nhiều cho anh em chơi như mã kèo gốc kèo thẻ kèo gung hay gì đó đấy hiện tại chỉ có mã kèo chấp của Ganh Phết trước Bo Chum là một hòa 0.75 cùng với 1.25 đó à, ờ, cộng mức tài xỉu là 2.5 2.75 và bao hòa thì với các mã kèo này cũng như những gì tiến đã phân tích thì tiến lại ưu tiên tiến lại ưu tiên cho anh em là nằm vào mã kèo là đội chủ nhà nha anh em đây thì tiến sẽ ưu tiên cho anh em nằm đội chủ nhà ganh phết chấp một hòa cả trận đấy thì tiến dự định dự đoán trận đấu này thằng Ngân Phát sẽ thắng cách biệt thằng Bộ Chim từ một bàn trở lên đấy nếu như nếu như mà thắng một bàn anh em hòa tiền sẽ không có gì đáng kể hết thắng hai bàn trở lên thì anh em húp kèo thôi đúng không không có gì phải phải lo ngại ở trận đấu này với cái lợi thế sân nhà của Ngân Phát cũng như cái mục tiêu cạnh tranh vị trí top 5 hiện tại tại Bundesliga đó thì chắc chắn anh Frost sẽ nắm lợi thế hơn so với bộ chum rồi à, thằng bộ chum này thằng bộ chum này cũng đã đang bỏ xa cái nhóm uh, nguy hiểm đến uh, 4 4 đến 5 điểm cách biệt cho dù là cái số điểm nó không có an toàn nhưng Bochum một phần nào đó cũng đã bỏ xa được cái nhóm gất hạn đấy nên uh, ở trận đấu này thì uh, tiến lại nghiêng nghiêng về Greenford nhiều hơn đó tiến lại nghiêng về Greenford nhiều hơn thì uh, đây chỉ là những cái nhận định riêng của tiến trong trận đấu này thôi coi như là anh em tham khảo và anh em hợp mã thì có thể vào còn không có thể vào ngược lại ok cho anh em thì thêm vào đó anh em có thể đầu tư thêm cho tiến vào cái mã kèo là xỉu thẻ xỉu thẻ trận đấu này vì anh em xem này ở 9 trên 10 trận đối đầu nhau gần nhất thì cả hai đội chỉ về mới mất là xỉu 4.5 thẻ mà thôi đó đều có dưới 4 thẻ phạt thì anh em có thể đầu tư thêm mã kèo là xỉu thẻ 4.5 trong cuộc đối đầu này nhá đấy thì tiến sẽ chốt cho anh em hai cái mã kèo duy nhất trong cái trận đấu này đầu tiên là mã kèo thẻ nè thẻ đầu tiên là anh em cứ vào cho tiếng đó chính là mã kèo thẻ nha thẻ xỉu xỉu thẻ 4.5 ft này đấy và mã kèo thứ hai mã kèo thứ hai là anh em vào chơi tiếng là mã kèo uh, anh em vào chơi kiến là tiếng là mã kèo là đội chủ nhà đây anh em đội chủ nhà run first đây đội chủ nhà run first chấp một hòa chấp một ft ok cho anh em đấy thì đây là hai cái mã kèo mà tiến đã lựa chọn để cho anh em à, tham khảo nha anh em thấy hợp máu trùng ý với tiến thì anh em có thể vào còn những cái mã kèo mà chuẩn hơn thì chắc chắn trước giờ bóng lăn tiến sẽ đẩy riêng lên trên nhóm cho anh em theo đó vì lúc đó có những cái đội hình ra sân chính thức cũng như là về cái lối chơi về cái sơ đồ của hai đội như thế nào tiến sẽ đẩy lên chuẩn hơn cho anh em chơi ok cho anh em thì anh em nhớ đây chỉ là tham khảo thôi nhé hợp mã thì vào không thì xem như là là, là tham khảo xem như cho vui có thêm kinh nghiệm thôi đó thì cái việc mà để vào nhóm của tiến tiến cũng xin nhắc lại một lần nữa thứ nhất là có một số vốn ít nhất cũng một hai củ trở lên thứ hai là phải chơi cùng trang với tiến để chơi cùng trang với tiến bắt buộc anh em phải có được một cái số tài khoản ngân hàng và có xài cái chuyển khoản online ok cho anh em đó thì anh em chơi cùng trang với tiến có thể chủ động ra vào nhiều mã kèo mà anh em thích này đó có thể bán kèo vào kèo hay là đợi trận đấu diễn ra xong rồi 10 phút 15 phút để kèo hạ kèo lên rồi em vào cũng được đó là cái lợi thế và cái chủ động khi anh em chơi trên trang không cần phải báo ngoài qua thầu quả cò trước ba bốn tiếng để làm gì hết chơi như vậy rất là dễ thu ra đúng không chưa biết được sơ đồ chưa biết độ địa hình mà anh em vào kèo trước thì thì nó sẽ rất là khó đấy cho nên nếu như mà muốn gỡ gạc muốn đầu tư lâu dài muốn đi với tiếng ở chặng đường dài phía trước đặc biệt là những anh em mà đang thu tha sau bờ ấy đó